Xin kính chào quý cô bác chị cùng toàn thể mọi người Chúng ta lại tiếp tục quay trở lại con đường mang tiền tấm lòng vàng Hôm nay thì bà con lại tiếp tục là để, à, tiếp con đường nhé Bác anh chị nhé thì, à, Qua đây thì Giang cũng à, thay mặt bà con à, Xin à, gửi lời chân thành cảm ơn sâu sắc tới à, quý cô bác chị mạnh thường quân trong và ngoài nước Cũng như là quý khán khán giả đã luôn luôn theo dõi và quan tâm ủng hộ bà con à, Đồng bào khó khăn ở trên này để có thể mang cái con đường đến với à, bà con và quan trọng hơn là cho các cháu nhỏ để đi học nó dễ dàng hơn đến trường học cái chữ ấy thì à, bà con à, rất là vui mừng khi mà nhận được cái món quà của anh chị Đồng Quân đã gửi tặng và buổi chiều nay thì bà con lại tiếp tục làm tiếp nhé ba anh chị nhé mình sẽ làm từ cái đoạn cầu này đi xuống dưới kia Hôm nay làm nó thươn thươn xuống Trang ạ Là nó thươn thươn những người mới lên rồi Đấy, ờ. bác đủ đâu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

để ờ, mình luôn không là à, à có nên chỉ tin được cả tối á <laughs> có thế rồi nó vào đấy thì thì chơi thì vớt tí ra đó cái đồ số

rưỡi mét sáu như ờ, cái hôm trước mình video ờ, trước mình có đo chị xem được mà chiều này nó rộng mét sáu này nó thoải mái cua này chỉ mai này là, là, là đi được đấy nó chỉ cũng cái vòng dưới tại ờ, đã xong là cái đoạn cầu này rồi trường để ờ, sắt thép trên như nữa trên như xuống cua này là cua này mình làm nó rộng nó rưỡi nó sáu như nó cua trên nó sáu ừ. có lỡ phụ cho chị nó có Chúng có chi đi đi à vẫn lấy ừ. 为啥大家有烟有包都是树，这样有累哦。啊，那不会，人家看到他们，哎，这俺俩突然弄上了吧？哦。嗯。哦。 ตรงนั้นเนาะนี่ต้มตรงนั้นเนาะเออ cái thì nhé mà cao thì là cái này. trời Kamu lapis deh, cuci lah, apa nih? Kamu deh, kamu. chưa chưa ăn này chỗ này chưa ăn này dài quá Để lúc kia đi. Cá cá thế. 走 <laughs> 路，你光在在底下，你就是扶呀。哎呀，你这面，嗯，嗯 哇，这个。好吧，好吧。太太。哦呀，这个哎呀！大姐，我来吃个麻姐，吃个麻姐。你给我等一下哦。 Chắc nó ra hợp chắc chắn không thích luôn Không mua đâu mua Hớt nó đi bạn nó tôi Lấy cho xích, lấy cho xích Mẹ còn nó này Nè Mẹ chứ Đó là bác phút để xe Đó là ý, cái nó xong nó cho mà 我都住喺啦，唔知道誒。坐頂得啦，人。ít thôi ít thôi nước rồi còn nhiều quá nhìn nó thiếu Cắn lắm Chúng nó có thể nhìn tầm mắt nè Sẽ có hiểu thấy nhìn tầm mắt là chả lọ Tôi là chẳng có thể nhìn tầm mắt nè Tôi không có thể chả mẹ chắc con Hãy nên gọi là gọi là chứ là thế Nó chỉ một cái mình chắc thế Có thể thích một sự đã tiền chính đi được cả gì tôi xin được gói rồi Thế, giờ hai tấm là chả sữa Không tấm bỏ hay là chả sữa Love myself. cách 3 mét 3 mét rưỡi thì mình có một cái nhăn ở đây người là bịt kín hết vào rồi làm cái ngăn này hết xe nứt kiểu này à, cố gắng đổi ra đất ngoài kia nữa là mình à, tại muộn rồi đường các anh chị có thể nhìn thấy nó cua này sáng lên như kia này dưới cần cho nhiều đâu chị em ạ cho vừa vừa thôi Thank you. ハハハハ Obrigado. Vai, vá, tá louco. 绍个。 Đây là những cái ờ, công đoạn ờ, cuối cùng của chiều hôm nay để đổ bê tông nhé và con thì ờ, con đường cũng cũng đổ được dài dài một chút rồi chú anh chị nhé rồi mình sẽ đi cái này là đêm là mình không không đi được mình phải ngăn lại không là rất là khó mình vẫn cố gắng để làm đoạn cuối để mình cái đoạn mình à, đổ được rồi thì mình rồi đang vừa đấy chị em ạ nghỉ thôi nghỉ thôi muộn rồi đây là cái cây chắn này để người là sáng mai mới rồi, khó đi đường vòng một chút thôi 못 해도 녹아 녹아 녹아 cái này cái này nó tay đâu biết là này cho nữa cho tôi cái con ừ, bé phút là bút cái con á mà mình là tiếp tục cái cà phấn nhà có rồi đoạn mình đã đổ được nha các bạn chị nha đấy đổ nối tiếp con đường vì sao à, Giang lại à, đặt tên con đường này mà mang tên là tấm lòng vàng vì con đường này làm à, tất cả các mạnh thường quân trong và ngoài nước đã ủng hộ bà con cũng như là công sức của bà con và quý thính khán giả đã luôn luôn theo dõi chia sẻ ủng hộ Đấy, mình muốn mang tên của là tất cả tấm lòng của mọi người để góp sức vào đây để hoàn thành con đường và tên con đường là mang tên là con đường cấm lòng vàng và như vậy nhưng mà đây cái đoạn cầu này thì đã khô rồi mai là mình nữa để đi ra lại được rồi đấy những cái đoạn cua khúc lượn rất là ấy luôn đường lên bản thì hầu như toàn lên dốc thôi cô anh chị ạ không không mà mà mà, mà đi đường à, bằng rất là ít luôn qua đây thì uh, à, gian à, cũng à, xin à, thay mặt bà con gửi lời à, cảm ơn chân thành sâu sắc nhất tới quý cô anh chị mạnh thường quân cũng như là quý tính khán giả trên kênh của Sa Trường Giang đã luôn luôn theo dõi và ủng hộ bà con trong thời gian vừa qua và quý ba anh chị nào xem được muốn ủng hộ thêm cho bà con để tiếp tục nối dài cái con đường này để liên lạc cho Giang mình cùng uh, san sẻ chung tay góp sức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 không quá